Vâng, một căn nhà nằm trên vị trí một con đường thông và một con đường à, hẻm xe hơi thông như quý vị. Và căn nhà chúng ta thì à, được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường à, Thống Nhất thuộc phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và với căn nhà chúng ta thì nằm đường thông của đường Thống Nhất sang đường Lê Văn Thọ như quý vị, thuộc phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp tục cho video như ngày mới ngày hôm nay em lại gửi đến cô chú anh chị khách hàng mình cũng như là quý vị và mọi người với một căn nhà đường thông và đang có mức giá bán chỉ với hơn 3 tỷ đồng thôi nha quý vị. Và giá này thì còn thương lượng. Với căn nhà mình thì được xây mới cũng như là tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Và diện tích của căn nhà mình là ngang 3m2 và độ sâu là lên đến 11m và được xây dựng với thiết kế là một trệt và một lầu cũng như là công năng sử dụng nhà mình là khu vực uh, uh, sân để xe máy, phòng khách, phòng bếp và có hai phòng ngủ ở ba nhà vệ sinh cũng như là khu vực ban công và sân phơi ở bên trên như quý vị. Căn nhà mình thì ờ, thuộc ờ, mà hướng là có hướng ờ, đông bắc nha, phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha quý vị. Và đây là vị trí con đường này, một con đường và con đường thông xe hơi nha quý vị. Đây và đường này thì đường thông xe hơi qua lại của căn nhà mình nha. Với một vị trí nhà một sẹc và một trục của đường thì gia đình mình có thể là vừa mua ở và mua đền mở văn phòng làm uh, buôn bán về hàng online mỹ phẩm thì uh, đều được nha quý vị và với uh, vị trí ngay sát bến lợi khu vực trường học và cũng như là công viên đấy với siêu thị và cũng như là bệnh viện này một vị trí phải nói là quá đẹp nha ngay uh, sát với lại khu vực ủy ban phường 16 và ngay gần với lại khu vực uh, trường học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 Ở bên trong thì ờ, chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt nha quý vị và được gia chủ làm bốn cánh. Bên trong nữa thì ờ, chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm xin pha và kính cường lực 10 ly và được gia chủ làm hai lớp cửa rất là chắc chắn và kiên cố nha quý vị. Bên trên đây thì ờ, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn chùm và đèn led cũng như là đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha. Và nhà này thì được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi với những các cái um, bộ sofa kèm theo những các cái tivi và bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm và đèn led cũng như là đèn chiếu sáng của căn nhà mình Hai bên bức tường thì đã được gia chủ là trang trí với những bức tranh, bức ảnh này quý vị Và kết hợp với lại những các cái um, dây dán tường bên trong như ờ, quý vị ơi Khá là đẹp nha và nằm trên vị trí một con đường thông và thuận tiện cho gia đình chúng ta vừa ở và vừa có thể là buôn bán về hàng online mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời nha quý vị. Nhà mình thì có hướng chính là hướng ờ, đông bắc phù hợp cho những ai thực mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và căn nhà mình thì có diện tích là ngang 3m2 và độ sâu là 11m Và sổ hồng thì à, công nhận đủ luôn nha quý vị Và ngay khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một cái khoảng không gian Khu vực ô tiêu cảnh cũng là một cái hòn đăng bộ này Đấy và khu vực phòng khách của căn nhà mình thì à, sẽ được gia chủ tặng những các cái bộ sofa nha quý vị Đấy với nhà mới và mua chỉ việc là sách ba ly về ở thôi và các nhà chúng ta thì đang có mức trong phân khúc chỉ hơn 3 tỷ đồng một xíu thôi nha quý vị Và còn thương lượng mạnh cho những uh, khách hàng nào mua uh, nhanh và công chứng liền nha quý vị Khu vực đường sau thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến cái khu vực phòng bếp của căn nhà mình này Thì ờ, được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn và kết hợp với lại những các cái tủ lạnh Ở đây thì chúng ta sẽ có vòng vệ sinh cũng như là có khu vực rửa mặt bên ngoài và với căn nhà xây mới và nhà mình thì nhà hai mặt tiền mặt tiền trước và mặt đền đường sau luôn nha quý vị và có nhiều những các cái cửa sổ để mở ra và lấy gió lấy ánh sáng nha khu vực đường sau đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái hệ thống camera này đã lắp đặt đầy đủ hết cho gia đình mình rồi và với những các cái tủ lạnh khu vực đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với một cái à, không gian cũng như là để máy sạch nha quý vị một mẫu nhà nằm trên vị trí ngay trục đường của đường thống nhất thuộc phường 16 à, và nằm trên một con đường thông, hẻm xe hơi và ngay sát bên lại khu vực trường học Phan Chu Trinh và Phan Tây Hồ và ngay gần với lại khu vực siêu thị Lotte, ngay sát bên lại khu vực bệnh viện Hồng Đức luôn. Và căn nhà này thì đang được gia chủ chào với giá bán chỉ với hơn 3 à, tỷ đồng một xíu thôi nha quý vị. Và những ai đang xem trên kênh hệ thống kênh YouTube cũng là trên kênh hệ thống kênh TikTok quan tâm đến những các cái mẫu nhà đẹp ở trên địa bàn quận Gò Vấp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 Đấy và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi Đường trước đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế cũng như là tặng cho gia đình mình với những các cái giường và những các cái kệ để tivi kèm theo là những các cái um, tủ quần áo nha quý vị với những các cái điều hòa. Khu vực đường trước của căn nhà chúng ta thì à, sẽ có ban công và được gia chủ là trang trí với những các cái cây xanh. Đấy và ở bên ngoài đây thì um, chủ nhà cũng làm luôn cho gia đình mình này với những các cái uh, thang leo lên bên trên để mỗi lần uh, À, cũng như là về những các cái à, đường ống nước để thuận tiện cho gia đình chúng ta à, lên bên trên để um, thăm nha quý vị cũng như là sửa chữa nha rất là thuận tiện nha quý vị và đường trước thì à, sẽ được gia chủ làm gia đình chúng ta với một cửa lùa này đây cửa nhôm xin pha và kính cường lực nha quý vị sàn thì được gia chủ làm những cái um, gạch và da gỗ nha đấy gạch da gỗ rất là đẹp nha quý vị và nhà mình thì có 3 phòng vệ sinh cũng như là hai phòng ngủ và điều đặc biệt của căn nhà mình đây thì ở nhà hai mặt tiền đường trước và đường sau thuận tiện cho gia đình chúng ta lấy gió cũng như là lấy ánh sáng như quý vị và ở đường sau đây thì à, bước vào chúng ta sẽ có một cái phòng vệ sinh và cũng như là có một cái à, ô thông gió này Đấy ngay khu vực cầu thang luôn Rất là đẹp nha quý vị Căn nhà một trệt và một lầu Và với diện tích là ngang 3m2 và độ sâu là lên đến 11m Và xây dựng à, full nội thất nha Nhà hai mặt tiền đường trước và đèn sau Đấy để mở cửa sổ ra lấy gió cũng là lấy ánh sáng cho căn nhà mình Và vị trí nằm ngay trung tâm Căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 3 tỷ 870 triệu đồng thôi Và còn thương lượng nhé Cho những à, khách hàng nào xem và cũng là tham quan Và muốn lựa chọn cho mình một căn nhà mới đẹp và sổ hồng riêng Cũng là giấy tờ đầy đủ và mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày Và được gia chủ là hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình Lên đến khoảng 60-80% giá trị căn nhà nha quý vị Thì à, trong video của cuối của video thì ờ, cũng xin ờ, khép lại tại đây và cập nhật những các cái ờ, video mới trong ngày để cho quý vị cùng xem và tham quan cô chú anh chị. Thì mọi người cũng là khách hàng chúng ta xem đến căn nhà này và cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu và tài chính gia đình mình thì liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem như quý vị. Và trong video cuối của video đến đây em xin khép lại và xin chào cũng là xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.